en babage jijomage ɗuwara goña ko waɗi yewiye nen kuimo wawe mugo romko ko ɗi guok bawana miɗo jue Yanga, my dog, I'm going to start a gun down. I'm going to por favor.